uốn bằng sản phẩm cô gái đấy thì uống kiểu xoăn sóng nước này thì em cũng chia sẻ trên cây đấy rồi à, thì, à, và anh vào trong cây của em ấy tìm những cái bài cũ của em em chia sẻ rất là nhiều đấy cảm ơn hương xem phim em chia sẻ cho mọi người nhiều thì mọi người à, ủng hộ cho em nhiều nha không phải uống trực tiếp đâu anh ơi uống thuốc không mềm hóa thì thuốc chỗ một mình trải thuốc lên như cái tóc này trải lên khoảng tầm 10 phút này như tóc này em trải lên khoảng tầm 10 phút xong sau khi đấy là đi xả đi xả xong mình vào mình quấn mọi người có thể thấy này tóc ra làm rất là bóng và độ xoăn à, đây là à, <coughs> độ xoăn đây thì rất là bóng và lấy ạ à, chút nữa thì mọi người có thể xem cách trải à, cách trải cách trải tóc nhé nếu mà anh mà quan tâm đến sản phẩm ấy thì anh cứ inbox cho em xong là tối em rảnh em sẽ nói chuyện tại vì em đang làm hội thảo ấy thế xong trong nước là cực kỳ đạt luôn và về nhà không cần phải chăm sóc nhiều đâu còn như là khi mọi người mà làm xong ấy những kiểu xoăn nhiều ấy thì anh chị có thể dùng cái gel tạo kiểu này gel này là gel mềm nhá dạ thuốc của ừ, Hàn Quốc đây ạ đây tóc yếu đây là mình làm bằng cái thuốc cô gái này còn tóc khỏe này là mình làm bằng à dạ. thuốc ờ, số 8 này mình làm bằng ờ, tóc khỏe nhá à, thì như là anh làm cái sản phẩm ở bên em đây hai dòng này đều làm không mềm hóa rất là dễ làm thôi em có chia sẻ trên Facebook rất là nhiều ấy thì anh chị có thể là vào trong phây của em tham khảo còn như là anh chị mà à, dùng sản phẩm ở bên em thì em sẽ hướng dẫn kỹ về kỹ thuật à, cách sử dụng của sản phẩm làm rất là đơn giản thôi và mình có thể làm xoăn được tất cả các kiểu tóc và như cái cặp hình cô gái này này mình làm cho tóc tẩy những cái cho tóc lát mà anh chị cảm giác là không dám làm ấy thì mình làm một cái thuốc này rất là an toàn nhá và cái này ép hộp cuốn <coughs> uốn xoăn đều rất là ok ạ còn như đây là màu tím khói này vừa đấy mới làm xong ở chỗ này nền nó hơi tối đây là hàng màu của 5C rất là đẹp chút nữa ra ngoài ánh sáng em sẽ cho mọi người xem thì đây là màu tím khói nhá ở trên nền tóc của bạn là nền tóc 7 màu rất là bóng và chút nữa ra ngoài ánh sáng em sẽ xoay ờ, cho mọi người xem màu nhuộm đấy ạ màu tím khói đang rất là hot đấy ạ à, một cặp là 390 000 một cặp chị ạ. À, chương trình 5 tặng 1 10 tặng 3 và em à, và một cặp này làm được rất là nhiều. thì anh chị thấy là sóng rất là lẩy đúng không ạ? Đấy, thì đây là mình đây là mình vừa mới cuốn xong đấy ạ. Và đây là đang là sấy tạo kiểu nhá. Thì à, mình sấy ấy thì mình bóp teo lên mình sấy, sấy để để loa à, để loa thôi chứ anh chị đừng nhấc loa đừng nhấc cái loa sấy nhấc lên nhấc xuống nó sẽ dễ bị tù tóc và sấy cho tới khô sấy cho tới khô nhá hôm trước anh chị nào hỏi em về cách sấy xong nước ấy thì đấy mọi người dùng cái gel tạo kiểu bóp xong xong rồi mọi người lấy loa mọi người sấy nhá đấy thì sấy cho tới khô màu này không ờ, cái nền tóc này thì không phải tẩy em ờ, em hoài ông ạ không phải tẩy đâu lâm tông lên lên lên lên tông bảy, màu tóc cũ của bạn nên là khoảng tầm tông bảy đấy ạ màu này chút nữa ra nắng rất là đẹp tại vì ở trên đây đang là anh điện ờ, màu đỏ nên là nó không được ờ, không được tôn em cảm ơn chị Xuân Phạm nha chị giới thiệu cho em nhiều rồi nha em nhiệt tình chia sẻ cho anh chị ờ, về những cái mẫu tóc thì anh chị nhiệt tình dùng hàng của em nha sẽ xong đó để em sẽ